từ nổi từ khắc từ chìm từ tất cả những cái cái gì mà khách muốn kỳ lan sẽ làm thực hiện cho đối khách rồi bây giờ đi sâu vào không nói bằng mắt thường không nói bằng miệng thường mà mình sẽ nhìn vào máy móc mình nói kỳ lan sẽ mở máy soi lên và em đặt qua dùm cho anh đặt qua dùm cho anh cái máy này để anh soi tỷ lệ chia ổ cực kỳ chuẩn và tiêu chí luxury của kỳ lăng là không phải cứ đưa đại viên kim cương vô mà kỳ lan sẽ tuyển chọn viên kim cương theo tiêu chí đồng nhất có những chỗ nhỏ thì kỳ lan sẽ tuyển chọn những viên nhỏ nhưng nó phải đồng nhất về độ đẹp màu sắc và phải tuyển chọn từng viên một những viên nào bị lỗi là kỳ lan sẽ loại ngay bởi vì đây là handmade bởi Kỳ Lăng Luxury theo tiêu chí Luxury Kỳ Lăng